họ có được 23 ờ, điểm cũng thi đấu 14 trận luôn thì cái khoảng cách giữa hai cái đội này nó không có quá là cách biệt nha còn về cái lịch sử đối đầu của hai đội ấy thì ờ, đa số là nghiêng về Real Sociedad bằng chứng là ba trận gần nhất này Real Sociedad toàn thắng và không bị thủng lưới và 10 trận gần nhất thì ờ, Real Sociedad đều là đội mở tỷ số trước <coughs> còn về cái mức tài xỉu của hai đội này anh em thì gặp nhau đa số là về xỉu nhiều đều có hai bàn thắng trở lại thôi còn về kèo rốc với kèo thẻ cũng vậy đa số là về à, xỉu thôi ơi <coughs> còn về cái à, phong độ hiện tại của Rian Sukidat ấy thì mình thấy à, đang rất là tệ nha anh em thì bà sau 10 trận gần nhất này họ chỉ giành được có 4 chiến thắng thôi bầu hòa 3 thua 3 còn về phong độ của Osasuna thì đang rất là tốt à, sau 10 trận gần nhất thì họ chỉ thua một thôi và trong đó là có tới 6 trận thắng này còn về cái trận gần nhất của hai đội thì Real Sociedad thắng Osasuna với tỷ số là 1-0 trong khuôn khổ giải La Liga này thì cái này là trận thắng này là từ hồi à, tháng 2 anh em còn hiện tại thì à, Osasuna cái phong độ đang rất là tốt nên à, cái trận đấu này Real uh, Sociedad mà muốn thắng thì mình nghĩ cũng rất là khó khăn nha còn về cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội ấy thì cả hai đội đều có đội hình dự kiến ra sân là 4-3-1-2 còn riêng Real Sociedad á, thì cái đội đội hình của họ nè đấy <clears throat> đang vắng khá là nhiều trụ cột luôn còn về Osasuna ấy, thì ờ, đội hình của họ gần như gần như là đầy đủ không thiếu vắng ai cả à, giờ đó thì mình cho anh em xem qua cái tỷ lệ kèo nha cái mức chấp hiện tại thì ờ, đội chủ nhà Real Sociedad sẽ chấp đội khách Osasuna là mức chấp là 0.5 còn về cái mức tài xỉu của trận đấu này là 2.25 thì cái trận đấu này mình khuyên anh em là nên vào cái mã kèo Osasuna nha còn về cái mã kèo tài xỉu ấy thì uh, cũng như là các mã kèo gốc hay là mã kèo thẻ ấy, thì uh, anh em nên khoan háo vào nha vì cái trận đấu này nó rất là khó đoán ấy và ờ, tốt nhất là cứ đợi vô trận kèo xuống thì mình sẽ gửi các mã kèo gung lên nhóm cho anh em vào trực tiếp trên trang luôn <coughs> mà trước tiên anh em muốn chơi những cái mã kèo này ấy, thì phải có một cái trang riêng để chơi nha à, còn những anh em nào mà chưa có trang để chơi á, thì cứ liên hệ cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy trang và sẽ thêm anh em vào nhóm để chơi cùng với các anh em trong nhóm mình luôn thì tất nhiên là cái tỷ lệ thấp kèo nó sẽ cao hơn rất là nhiều rồi so với ờ, cái việc mà anh em tự chơi riêng lẻ qua thầu qua cò nè và mình ờ, thì dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số hòa là 1-1 nếu anh em trùng máu thì cứ vào còn muốn mà chắc hấp các cái mã kèo này hơn ấy thì cứ vào nhóm mình để nhận những cái mã kèo chuẩn hơn cũng như là sẽ có trang riêng để anh em tự chơi và anh em sẽ tự ý được vào các cái mã kèo mà anh em yêu thích luôn rồi mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha anh em xem xong video thì hãy để lại cho mình một like một bình luận và một lượt ờ, đăng ký theo dõi kênh nha cảm ơn anh em You, you're gonna